Hôm nay là ngày 20 tháng 2 năm Quý Mão, ngày này là ngày Mậu Thìn, tháng Ất Mão, năm Quý Mão. Và ngày hôm nay là ngày Hắc Đào. Các giờ hoàng đạo trong ngày gồm có giờ Giáp Dần từ 3 giờ đến 5 giờ thuộc Tư Mệnh, giờ Bính Thìn từ 7 giờ đến 9 giờ thuộc Thanh Long, giờ Đinh Tỵ từ 9 giờ đến 11 giờ thuộc Minh Đường, giờ Canh Thân từ 15 giờ đến 17 giờ thuộc Kim Quỹ, giờ tan dầu từ 17 giờ đến 19 giờ thuộc Bảo quang giờ Quý Hợi từ 21 giờ đến 23 giờ thuộc Ngọc Đường. Giờ hắc đạo trong ngày gồm có giờ nhâm tý từ 23 giờ đến 1 giờ thuộc Thiên Lao, giờ Quý Sửu từ 1 giờ đến 3 giờ thuộc Nguyên Vũ, giờ Ất Mão từ 5 giờ đến 7 giờ thuộc Câu Trần, giờ Mậu Ngọ từ 11 giờ đến 13 giờ thuộc Thiên Hình, giờ kỷ mùi từ 13 giờ đến 15 giờ thuộc Chu Tước, giờ nhâm tuất từ 19 giờ đến 21 giờ thuộc Bạch Hổ. Về ngũ hành, ngũ hành niên mệnh, đại lâm mộc, ngày mậu thìn, tức can chi tương đồng thuộc thổ và ngày hôm nay là ngày cát. Về nạp âm, đại lâm mộc, kỷ tuổi, nhâm tuất, bính tuất, ngày thuộc hành mộc, khắc với hành thổ, đặc biệt là tuổi canh ngọ, mậu thân, bính thìn thuộc hành thổ, không sợ mộc. Ngày thìn lục hợp với dậu, tam hợp với tý và thân thành thủy cục, xông với tuất, hình thìn, hình mùi, hại máu, phá xỉu và tuyệt tuất. Về tuổi xung khắc trong ngày, tuổi xung trong ngày gồm có tuổi canh tuất, bính tuất, tuổi xung trong tháng, tuổi kỳ dậu, đinh dậu, tân mùi, tân xỉu về các sao tốt xấu trong ngày, trong ngày của các sao tốt như sao thiên phúc, tốt mọi việc, sao u vi tinh, tốt mọi việc, sao thiên ân, tốt mọi việc. Sao xấu trong ngày gồm có sao thụ tử, xấu mọi việc, trừ săn bắt, sao nguyệt hỏa, xấu đối với sửa sang nhà cửa, độ mái, xây bếp, sao phủ đầu sát, kỵ về khởi công, động thổ, sao tam tang, kỵ về khởi tạo, cưới hỏi, an táng, sao độc hỏa, sau đối với sửa sang nhà cửa, độ mái, xây bếp. Về hướng xuất hành tốt trong ngày, hỷ thần, hướng đông nam, tài thần, hướng chính bắc. Và sau đây, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi tử vi chi tiết 12 con giáp thứ bảy ngày 11 tháng 3 năm 2023 chi tiết cụ thể chính xác nhất nhé. Tử vi thứ bảy ngày 11 tháng 3 năm 2023 của tuổi Tý. Bước sang ngày thứ bảy này, nhờ có ngũ hành tam hợp, thân Tý thì nâng đỡ, nên vận trình hôm nay của người tuổi Tý có nhiều thuận lợi, giúp bạn có nhiều cơ hội gặp quý nhân, đi tới đâu cũng được giúp đỡ hết mình, gặp chuyện gì khó khăn là lập tức có người ra tay hỗ trợ, không cần phải quá bôn ba vất vả. Việc khéo léo xây dựng các mối quan hệ xã giao cũng là lợi thế rất lớn giúp con giáp này thành công hơn trong công việc chính ấn xuất hiện đảm bảo mọi chuyện tiến băng băng về phía trước. Những khúc mắc và trở ngại làm khó bạn trước đó đều được giải quyết triệt để. Bản mệnh có được những gì mình muốn, chạm tay đến mục tiêu đã đặt ra. tăng hợp cũng che chở cho đường tình duyên của những chú chuột càng ngày càng tươi sáng, đào hoa nở rộ. Đôi lứa ngày càng yêu thương mặn nồng, dù có những khó khăn ngăn trở cũng không thể ngăn cản được hai trái tim yêu đang hướng về nhau. Nếu độc thân, đừng ngại tham gia các buổi tiệc xã giao để tăng cơ hội gặp gỡ nhiều người, gia tăng mối quan hệ. Câu quyết cho các tuổi Tý. Tử vi tuổi Giáp Tý thuộc mệnh Kim, có nhiều cơ hội gặp quý nhân, đi tới đâu cũng được giúp đỡ. Tử vi tuổi Bính Tý thuộc mệnh Thủy, gặp chuyện gì khó khăn là lập tức có người ra tay hỗ trợ. Tử vi tuổi Mậu Tý thuộc mệnh Hỏa, biết cách tạo lợi thế bằng cách khéo léo xây dựng quan hệ xã giao. Tử vi tuổi Canh Tý thuộc mệnh Thổ, khúc mắc và trở ngại trước đó đều được giải quyết triệt để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 màu sắc cát tường, trắng, xanh dương. Quý nhân phù trợ, sửu, thìn, thân. Tử vi thứ bảy ngày 11 tháng 3 năm 2023 của tuổi Sửu. Người tuổi Sửu phải chịu tác động của cục diện ngũ hành Sửu Thìn tương phá, nên làm việc gì cũng khó khăn. Bạn cần hết sức cẩn thận khi bắt tay vào công việc, chớ sơ suất, lơ là kẻo gây ra hậu quả khôn lường, phải tốn nhiều công sức để khắc phục. Người làm lãnh đạo không nên đưa ra những quyết định liều lĩnh trong ngày hôm nay, đặc biệt là khi quyết định đó bị nhiều người phản đối. Hãy dành thời gian để cân nhắc, xem xét và đánh giá lại mọi việc trước khi làm đại sự. Trong ngày thổ vượng, bản mệnh cần phải chú ý nhiều hơn đến sức khỏe, tránh làm việc quá sức, dù bạn vẫn còn trẻ tuổi đi chăng nữa. Nếu cơ thể có dấu hiệu cảnh báo, hãy đi khám chữa ngay, đừng lần nữa khiến bệnh trở nặng. Câu quyết cho các tuổi Sửu. Tử vi tuổi Ất Sửu thuộc mệnh Kim,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 của tuổi dần. Xem tử vi hàng ngày của 12 con giáp cho thấy, mộc khắc thổ đem tới những dấu hiệu chẳng tốt lành trên phương diện tình cảm của người tuổi dần. Bạn thích ra lệnh cho người nhà, khiến nửa kia cảm thấy mệt mỏi, bất mãn. Con giáp này nên xem lại cách hành xử của mình. Ngoài ra, bản mệnh cũng cần bao dung hơn cho những người thân yêu, đừng mãi xét nét hoặc bóng gió về những lỗi lầm mà người thân đã gây ra. Chính bạn cũng không hoàn hảo, vì thế đừng nên đặt ra những yêu cầu quá cao cho người khác. Thiên ấn chiếu mệnh, may mắn là con đường sự nghiệp của bản mệnh tuổi dần lại phát triển hanh thông. Bạn nhận được sự đánh giá cao của cấp trên và được giao cho những nhiệm vụ quan trọng. Đây chính là lúc để bạn khẳng định vị thế của mình. Câu quyết cho các tuổi dần. Tử vi tuổi giáp dần, thuộc mệnh thủy, không nên ra lệnh cho mọi người xung quanh. Tử vi tuổi bính dần, thuộc mệnh hỏa, hãy bao dung hơn với người thân của mình. Tử vi tuổi mậu dần, thuộc mệnh thổ,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 đừng nhường cho người khác. Bạn vốn có tiềm năng, vì thế đừng vội thỏa mãn với những gì mình đang có. Người làm lãnh đạo có thể tìm ra định hướng mới cho công việc giúp cả tập thể thoát khỏi tình trạng lối mòn trước đó. Những quyết sách mới của bạn đang dần đem lại hiệu quả bước đầu, hãy tiếp tục thực hành và trông đợi kết quả rõ ràng hơn trong tương lai. Tuy nhiên, Mộc Khắc Thổ khuyên con giáp này chớ nên quá để tâm đến sự nghiệp mà quên mất việc quan tâm đến người thân. Sự lạnh lùng của bạn có thể khiến nửa kia buồn lòng, Hãy dành cho người ấy những lời hỏi han quan tâm mỗi ngày nhé. Câu quyết cho các tuổi mão. Tử vi tuổi ất mão, thuộc mệnh thủy. Hãy mạnh dạn chấp lấy thời cơ trước mắt. Tử vi tuổi đinh mão, thuộc mệnh hỏa. Chớ vội vàng thỏa mãn với hiện tại. Tử vi tuổi kỷ mão, thuộc mệnh thổ. Tìm ra định hướng mới cho công việc. Tử vi tuổi tân mão, thuộc mệnh mộc. Mạnh dạn tiến hành theo kế hoạch đã định sẵn. Tử vi tuổi quý mão, thuộc mệnh kim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 quý nhân phù trợ, dần, thìn, tuất. Tử vi thứ 7, ngày 11 tháng 3 năm 2023 của tuổi thìn. Bước sang ngày thứ 7 này, tử vi chỉ ra rằng cuộc diện ngủ hành, thiên thiên tự hình, cảnh báo những rắc rối trong công việc mà người tuổi thìn có thể phải đối mặt trong hôm nay. Thái độ làm việc chảnh mảng, đùn đẩy trách nhiệm bất cứ khi nào có thể của bạn đang gây ra rất nhiều nguy cơ mà bạn không lường trước được. Hơn nữa, con giáp này thường xuyên đặt mình ở vị trí trung tâm và cho rằng những điều mình suy nghĩ là đúng mà không chịu lắng nghe ý kiến của mọi người. Nếu bạn cứ tự phụ như vậy thì chẳng mấy chốc sẽ trượt chân khỏi vị trí hiện tại của mình. Thiên tài chiếu mệnh, bù lại cho những chú rồng có một đường tài lộc ổn định. Các nguồn thu đều đảm bảo theo đúng dự tính giúp bản mệnh có thêm nhiều lựa chọn trong cuộc sống, cảm giác thoải mái và an tâm khi có tiền bạc trong tay. Câu quyết cho các tuổi thìn Tử vi tuổi giáp thìn, thuộc mệnh hỏa,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 ngày 11 tháng 3 năm 2023 của tuổi Tỵ. Theo tử vi hàng ngày của 12 con giáp chỉ ra rằng, trong ngày có hỏa sinh thổ, đem lại những tin vui tình cảm cho người tuổi Tỵ. Nếu còn độc thân, bạn có cơ hội gặp được người tâm đầu ý hợp. Hai người có thể trò chuyện sôi nổi với nhau ngay từ lần đầu gặp gỡ vì có nhiều quan điểm chung. Nếu đang có tình cảm với ai, bạn cũng có thể chọn một thời điểm thích hợp để thổ lộ với người ấy. Tin rằng với thái độ chân thành, bạn có thể cảm động được người mình thầm mến cuộc sống sẽ bước sang một trang mới tươi sáng hơn. Tỳ kiên chiếu mệnh, đem lại cho bản mệnh tuổi thìn có được quyết tâm hoàn thành các nhiệm vụ được giao. Tuy nhiên, trong quá trình làm việc, bạn vẫn nên kết hợp lắng nghe quan điểm của bạn bè, đồng nghiệp, đừng nên tự cô lập bản thân và chỉ làm những điều mình cho là đúng. Câu quyết cho các tuổi tỵ. Tử vi tuổi Ất Tỵ thuộc mệnh Hỏa, tinh thần quyết tâm bắt tay vào công việc. Tử vi tuổi Đinh Tỵ thuộc mệnh Thổ, hãy lắng nghe quan điểm của người khác,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 trong ngày gặp kiếp tài gây ra nhiều tác động xấu cho người tuổi ngọ. Những suy nghĩ tiêu cực có thể khiến bạn vô tình đắc tội với kẻ tiểu nhân. Bạn cần cẩn thận vì có thể sẽ có người giở trò sau lưng mình. Trong những lúc như thế này, bạn cần nhắc nhở mình hết sức bình tĩnh để có thể nhìn nhận và đánh giá sự việc. Có thể mọi việc không khó khăn và phức tạp như bạn nghĩ, chỉ là bạn đang quá mức căng thẳng và sốt ruột mà thôi. Hỏa sinh thổ, may mắn là con giáp này luôn nhận được sự ủng hộ và giúp đỡ của gia đình. Nếu gặp phải vướng mắc, bạn có thể tâm sự với người thân để thấy lòng nhẹ nhõm hơn. Hơn nữa, người nhà cũng có thể đưa cho bạn những gợi ý hữu ích. Câu quyết cho các tuổi ngọ Tử vi tuổi giáp ngọ, thuộc mệnh kim, chớ nên giữ những suy nghĩ tiêu cực. Tử vi tuổi bính ngọ, thuộc mệnh thủy, cẩn thận kẻ tiểu nhân giở trò sau lưng. Tử vi tuổi mậu ngọ, thuộc mệnh hỏa, bình tĩnh nhìn nhận, đánh giá sự việc. Tử vi tuổi canh ngọ, thuộc mệnh thổ,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 màu sắc cát tường, tím, hồng. Quý nhân phù trợ, dần, mùi, tuất. Từ vi thứ bảy ngày 11 tháng 3 năm 2023 của tuổi mùi. Vận trình trong ngày gặp cục diện ngủ hành thìn mùi tương hình là điềm báo những xui xẻo có thể đổ xuống đầu người tuổi mùi trong hôm nay. Có đôi khi bản mệnh quá thẳng thắn và thiếu sự nhún nhường khi tiếp xúc với người khác, dễ gây mất cảm tình từ những lần tiếp xúc đầu tiên. Bạn cho rằng đó là cá tính của mình nhưng trong mắt người khác, bạn quá ngạo mạn và tự phụ, cứ thế vô tình đắc tội tiểu nhân lúc nào không hay. Bù lại, chính tài ghé thăm mang theo những tin vui về tiền tài, lộc lá. Tiền bạc trong nhà sinh sôi nảy nở, phần lớn là nhờ nguồn thu chính đang thăng cấp của con giáp này. Nhưng đừng thấy mình đang dư giả mà tiêu pha hoang phí bạn nhé. Hãy để dành một phần để tiết kiệm cho các việc bất ngờ trong tương lai. Thổ khí đương vượng, sức khỏe của những chú dê trong ngày không được tốt, bản mệnh dễ bị đau bụng, đau dạ dày hoặc gặp vấn đề về tiêu hóa khi mà cứ mải mê làm việc, bôn ba kiếm tiền, không sinh hoạt điều độ. Câu quyết cho các tuổi mùi. Tử vi tuổi Ất Mùi thuộc mệnh Kim, gặp rắc rối vì sự thẳng thắn không cần thiết. Tử vi tuổi Đinh Mùi thuộc mệnh Thủy, có thể vô tình đắc tội với tiểu nhân bởi thái độ ngạo mạn và tự phụ. Tử vi tuổi Kỷ Mùi thuộc mệnh Hỏa, đón nhiều tin vui về tài lộc, tiền bạc trong nhà sinh sôi nảy nở.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 số 77. Giờ tốt, từ 21 giờ đến 23 giờ. Màu sắc cát tường, nâu, vàng. Quý nhân phù trợ, hợi, mão, dậu. Tử vi thứ 7, ngày 11 tháng 3 năm 2023 của tuổi thân. Ngày thứ 7 này, có cục diện ngủ hành tam hợp, thân tí thìn phù trợ, người tuổi thân có cơ hội gặp gỡ người đồng chí hướng trong ngày hôm nay. Vì có nhiều quan điểm và mục tiêu chung mà hai người có thể nhanh chóng ký hết hợp đồng, đem lại nguồn lợi nhuận khả quan cho tương lai. Những người trẻ tuổi còn mông lung với định hướng tương lai có thể gặp được quý nhân. Đối phương sẽ đưa ra cho bạn những lời gợi ý chính xác, những cơ hội để bạn có thể khẳng định thực lực của mình với nhà tuyển dụng hoặc đối tác làm ăn. Thổ sinh kim, bản mệnh hòa hợp với nửa kia của mình. Bạn và người ấy luôn thấu hiểu và suy nghĩ cho nhau, vì thế việc bất đồng ý kiến rất hiếm khi xuất hiện. Dù bận rộn đến mấy, đôi bên vẫn không quên trò chuyện và hâm nóng tình cảm. Câu quyết cho các tuổi thân. Tử vi tuổi giáp thân, thuộc mệnh thủy, tìm ra những hướng đi mới phát triển công việc. Tử vi tuổi bính thân, thuộc mệnh hỏa, tìm được người cùng chí hướng với mình. Tử vi tuổi mậu thân, thuộc mệnh thổ, công việc tiến triển nhanh chóng và thuận lợi. Tử vi tuổi canh thân, thuộc mệnh mộc, quý nhân đưa ra những lời chỉ dẫn có giá trị. Tử vi tuổi nhâm thân,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 vàng. Quý nhân phù trợ, tí, thìn, tỵ. Tử vi thứ bảy ngày 11 tháng 3 năm 2023 của tuổi Dậu. Xem tử vi cho thấy, bước sang ngày thứ bảy này, người tuổi Dậu hãy chuẩn bị tinh thần đón nhận những điều tốt đẹp do nhị hợp mang lại. Mọi công việc của bạn đều tiến triển thuận lợi bất ngờ, thậm chí bạn còn dư giả thời gian để làm những công việc khác. Người trẻ tuổi, có thể tranh thủ thời điểm này để học hỏi kinh nghiệm từ người đi trước hoặc tiếp thu thêm những kiến thức mới. Nếu bây giờ bạn chuẩn bị kỹ càng thì tương lai, khi cơ hội đến, bạn sẽ có thể nhanh chóng nắm bắt, không phải trần trừ, do dự. Thổ sinh kim, mối quan hệ giữa bản mệnh và người nhà vô cùng tốt đẹp. Cho dù có bận rộn đến đâu, bạn cũng không quên quan tâm đến gia đình. Bạn biết rằng đó là bến độ an toàn, đồng thời là động lực để mình tiến về phía trước. Câu quyết cho các tuổi dậu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 Tử vi thứ bảy ngày 11 tháng 3 năm 2023 của tuổi Tuất. Người tuổi Tuất phải chịu ảnh hưởng lớn lao của cuộc diện ngủ hành tứ hình xung, Thìn Tuất sửa mùi, khiến bạn dễ vướng vào những rắc rối không đáng có. Những kẻ xấu xa thường tìm cách lôi kéo bạn vào những vụ tranh quyền đoạt lợi trốn công sở. Điều bạn cần làm lúc này là giữ vững lập trường của mình. Ngoài ra, mối quan hệ của bạn với đồng nghiệp cũng không mấy yên bình. Bản tính thẳng thắn, nóng này khiến bạn vô tình đắc tội với mọi người lúc nào không hay. Bạn cần quan sát tình huống và đối tượng giao tiếp với mình nhiều hơn để có cách ứng xử phù hợp. Thổ vượng khuyên những người làm lãnh đạo tuổi tuất cần phải hạ cái tôi cá nhân xuống để nhìn nhận vấn đề trước mắt chính xác hơn. Đừng cho mình là người tài giỏi có thể nắm bắt bản chất của mọi vấn đề mà bỏ qua lời góp ý của người khác. Câu quyết cho các tuổi tuất. Tử vi tuổi giáp tuất thuộc mệnh hỏa, công việc vướng phải nhiều rắc rối,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 Tử vi hàng ngày của 12 con giáp thấy rằng thiên quan khiến công việc của người tuổi hợi bị ảnh hưởng rất nhiều. Bạn cần kiềm chế bản thân mình mâu thuẫn với mọi người xung quanh, đặc biệt là với người làm lãnh đạo. Việc tranh chấp trong làm ăn cũng có thể xảy ra vào ngày hôm nay. Khuyên bản mệnh nên chú ý hơn trong các hoạt động giấy tờ, đừng khinh suất dù là trong những công việc quen thuộc. Khi mâu thuẫn nổ ra, bạn cũng hãy cố gắng giữ bình tĩnh để có thể giải quyết từng bước một. Người tuổi hợi trong ngày thứ bảy này nếu có ý định xuất hành vào ngày hôm nay, bạn nên đi về hướng Đông Nam để gặp hỷ thần hoặc hướng chính Bắc để gặp tài thần. Như vậy, bạn sẽ gặp nhiều may mắn hơn khi thực hiện bất cứ công việc nào, đồng thời tránh được những rắc rối không đáng có. Câu quyết cho các tuổi hợi Tử vi tuổi ất hợi, thuộc mệnh hòa, dễ vướng phải mâu thuẫn với cấp trên, đối tác. Tử vi tuổi đinh hợi, thuộc mệnh thổ, không nên nóng nảy khi giải quyết những bất đồng. Tử vi tuổi kỷ hợi, thuộc mệnh mộc,